Xin chào các bạn nhé Lại là mình đây Mình là Phố Plus Hôm nay mình à, tiếp tục ừ, chia sẻ đến các bạn à, Một cái cách đặt màn hình kết thúc cho cái bài đăng youtube của các bạn Trước khi mà giới thiệu về cái cách đăng Cái cách đặt của cái màn hình kết thúc ấy Thì mình à, xin giới thiệu trước về cái Lợi ích của cái màn hình kết thúc Và cái những cái điều mà mình cần lưu ý khi mà các bạn ừ, thêm hoặc đặt cái màn hình kết thúc thì thứ nhất thứ, nhất ấy, mình sẽ đi vào cái lợi ích của màn hình kết thúc nhất thì cái màn hình kết thúc ấy thì à, nó sẽ khuyến khích cái người xem ấy, đăng ký kênh của bạn này tăng cái lượt click này tăng cái đề xuất cho cái video khác của các bạn này cái video mà các bạn đang muốn giới thiệu đến người khác ấy và tiếp theo là nó sẽ làm cho YouTube à, đánh giá của bạn là sẽ là một cái bài chuẩn SEO này và nó dễ dàng được à, ăn đề xuất hơn này à, thứ hai là những cái mà lưu ý ấy, thì cái lưu ý thứ nhất đó là cái màn hình kết thúc của bạn ấy sẽ xuất hiện ở 20 giây cuối cùng của một video cái lưu ý thứ hai là cái video của các bạn ấy phải dài ít nhất 25 giây thì cái màn hình kết thúc của các bạn thì nó mới xuất hiện cái lưu ý thứ ba là cái màn hình kết thúc ấy, nó không hoạt động trên các video đã được cài đặt dành cho trẻ em và cái lưu ý cuối cùng ấy là bạn ừ, có thể thêm hoặc tùy chỉnh cái màn hình kết thúc trong cái lúc đăng cái video mới của các bạn lên này hoặc là chỉnh sửa những cái video mà bạn chưa đặt màn hình kết thúc cái à, cách đặt màn hình kết thúc ấy, thì à, cái cách đặt màn hình kết thúc ừ, của một cái à, video mới ấy, và cái video mà bạn chưa đặt cái màn hình kích thúc thì nó đều như nhau thôi cái thao tác đều như nhau Đấy. và tiếp theo ấy mình à, sẽ hướng dẫn đến cái cách đặt màn hình ừ, kết thúc chi tiết thế với các bạn thì đầu tiên đầu tiên nhé các bạn trên góc phải màn hình các bạn kích vào các bạn hướng đến YouTube Studio sau đó nhé thì Ờ, các mình thì mình hiện tại mình ờ, chưa có cái bài đăng mới nên mình ờ, chỉ chỉnh sửa theo cái bài cái bài bài mà mình đã lên lịch sẵn đấy nhá hoặc là cái bài mình cần sửa thôi thì mình vì mình không có cái bài đăng đăng lên mới tiếp theo là các bạn nhấn vào video nhé sau đó các bạn lựa chọn cái video mà các bạn cần đặt cái màn hình kết thúc thì ở đây mình có một cái bài mình đăng lên lịch mà mình chưa đăng mình chưa đặt đặt cái màn hình kết thúc nhá Đấy. các bạn à, chú ý góc này này góc này nó, nó sẽ cho mình cái lựa chọn này là cái video tải lên và cái video mà bạn trực tiếp ở trên YouTube ấy, thì các bạn à, có sự lựa chọn à, sẽ có sự lựa chọn nha nếu mà các bạn à, muốn chỉnh sửa trên cái video mà các bạn trực tiếp thì các bạn nhấn vào góc này nhá còn đây là cái video là mình đang chỉnh sửa trên cái video mà mình tải lên nó không phải là video trực tiếp các bạn nhé thì các bạn kích vào đây các bạn kích vào cái cây bút này này vào cái chi tiết này này kích vào đấy các bạn à, hướng đến ở cái vị trí ở giữa này này thì các bạn hướng đến cái màn hình kết thúc này các bạn kích vào đây ở đây thì YouTube à, đây là toàn bộ cái màn hình kết thúc để mình à, đặt màn hình kết thúc nhé thì ở đây này nó, nó sẽ có hai phần là màn hình kết thúc và nhập từ video thì cái nhập từ video này ấy, thì ừ, tức là những cái ờ, cái màn hình kết thúc nào ấy mà các bạn đã đặt từ trước rồi thì các bạn có thể cóp lại kiểu như đó là một cái cái sao chép lại ấy. tức là bạn chỉ nhấn vào đây nhấn vào đây và bạn ví dụ như cái video nào mà bạn bạn muốn cái màn hình kết thúc này nó tương tự nó giống như một cái video nào thì các bạn chọn vào đây thôi bạn kích vào ví dụ như cái, bất kể cái video nào cũng được nhé thì cái màn hình kết thúc nó sẽ đặt y nguyên như cái video mà bạn đã từng đặt như thế cái kiểu nó copy lại ấy. đó ok mình à, không đặt như thế thì mình à, ra nhé mình à, sẽ tự đặt theo cái cái các cái video của mình ừ, mình sẽ tự đặt cái cái video mà mình lựa chọn thì ở góc này nhá thì tiếp tục là màn hình kết thúc ấy thì đây là cái cái mà mình tự chọn nhá thì ở dưới góc này này thì YouTube nó có đề xuất cho mình à, à, cái kiểu à, mẫu mà YouTube đề xuất đấy để mình có thể lựa chọn đấy ví dụ như đây này một video hoặc một danh sách phát một đăng ký đây này các bạn này tức là chỉ có hai thôi đúng không cái này cũng hai này hai danh hai video hoặc danh sách phát này cái này thì chỉ là hai video hoặc một danh sách phát một đăng ký này tức là ở đây nó chỉ được ba cái ba cái màn hình kết thúc thôi nhưng mà mình ấy, mình thì mình muốn nó nhiều hơn ví dụ như là à, để nó tăng đề xuất hơn nó chuẩn SEO hơn thì mình muốn đặt bốn cái cơ đấy và tối đa thì à, cái màn hình kết thúc cũng sẽ à, có bốn cái các bạn nhé đó là tối đa thôi thì ví dụ mình đặt đây là mình tự đặt nhé bạn kích vào ở trong đây thì nó sẽ có à, bốn cái hạng mục thứ nhất là về cái video mình sẽ nói trước về cái video các bạn kích vào video nhé thì ở đây là nó sẽ xuất hiện ngay tại cái trên màn hình màu xanh xanh này các bạn ở đây mình đang đang chọn là nó sẽ mình đang chọn đang đang chọn là video đã tải lên gần đây thì nó sẽ xuất hiện như này hoặc nếu trong trường hợp mình chọn cái video là phù hợp nhất với người xem thì nó sẽ xuất hiện như này cũng đúng không các bạn và cuối cùng là một cái video mà do bạn lựa chọn là một cái video cụ thể thì các bạn đã kích vào đây đấy các bạn có thể lựa chọn nhé ví dụ mình chọn đêm nhạc chỉnh đi đấy, nó xuất hiện đây rồi đúng không các bạn tiếp theo mình muốn thêm một cái màn hình kết thúc khác thì mình cứ tiếp tục như thế thôi nhấn vào ví dụ mình thêm một cái danh sách phát chẳng hạn đây thì mình à, kích vào cái thứ hai đúng không các bạn tiếp theo à, cái thứ ba thì là ví dụ như là cái đăng ký kênh đi là đăng ký kênh của người khác chẳng hạn thì các bạn à, cứ muốn giới thiệu cái kênh nào cho người khác ấy, thì các bạn cứ ờ, cứ ghi tên vào thôi ghi kênh kênh vào thôi ví dụ như là mình sẽ ghi tên kênh Quang Dũng chẳng hạn này đấy thì các bạn kích vào thôi kích vào nó sẽ um, các bạn sẽ giới thiệu được cái kênh của ờ, người khác mình thì mình không giới thiệu kênh kênh nhé, mình chỉ ví dụ cho các bạn xem thôi mình xóa đi đấy là hai cái màn hình mình kết thúc rồi đúng không thì mình muốn làm cái thứ ba chẳng hạn thì mình à, à, ví dụ như mình chọn cái video chẳng hạn cái à, cái danh sách phát chẳng hạn này thì mình chọn vào làm thì tiếp tục và đi tiếp tục cái thứ tư mình chủ yếu thì mình mình dùng chủ yếu thì mình dùng ở cái cái cái màn hình kết thúc đặt màn hình kích thúc chủ yếu thì mình dùng ở cái phần về video thôi và cái cái theo danh sách phát thôi mình cũng không giới thiệu kênh hoặc là đăng ký gì cả đây là do tùy các bạn thôi nhé đây các bạn thể tiếp tục là các bạn có thể lựa chọn một cái video khác này cụ thể này đấy thế là được mình được bốn cái thì cái này nó thể tăng được cái, cái xem hơn đối với YouTube nhé và cái tỷ lệ mà người ta kích vào nó sẽ cao hơn và tiếp theo thì các bạn lưu lại thôi các bạn nhấn lưu nhé thì ở đây các bạn có thể điều chỉnh à, cái thời lượng về cái đặt màn hình kết thúc của các bạn nhé các bạn có thể điều chỉnh dài thấp như thế nào là tùy các bạn nhé chỉ kích vào đây thôi dài ngắn như thế nào thì các bạn có thể tự điều chỉnh nhé đấy vì mình ví dụ như thế thì hôm nay cái bài uh, uh, chia sẻ của mình xin được uh, kết thúc tại đây nếu mà các bạn uh, có cái đóng góp gì thì comment lại giúp mình nhé để mình uh, có thể uh, biết được những cái sai sót của mình chẳng hạn hoặc mình có thể làm một cái video nó tốt hơn chất lượng hơn phù hợp với các bạn hơn vâng vậy thì mình à, xin chào tất cả mọi người nhé hẹn gặp lại các bạn